Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Giang Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Sài Giang TV của mình Em già xin chào tất cả các bác Hiện tại thì em già đã có mặt tại uh, gia đình của anh Giang Thì uh, à, như video hôm trước thì uh, Giang có chia sẻ là đưa em đi thư già Đi uh, trải nghiệm là tắm suối khoáng Thì uh, cái cảm nhận của em già với lại anh Sơn khá là tuyệt vời Thì uh, buổi trưa nay thì uh, Giang sẽ nấu một vài món ẩm thực Tây Bắc để cho uh, tất cả mọi người và em già là thưởng thức lần đầu tiên không biết là em già đã thưởng thức món Tây Bắc chưa? Dạ thưa anh là đây cũng là một lần đầu à, lần đầu tiên em uh, trải nghiệm là uh, đi sang nhà và đến uh, quê hương cũng như là thăm gia đình anh ấy thì em cũng chưa trải nghiệm luôn. <laughs> và Thế thì thấy phong cảnh về chỗ nơi anh ở em cảm nhận thế nào? Dạ thật sự có khác với miền vào. Thật sự là bữa nay ấy, anh đưa anh đi tám và đi cắt tóc có nghĩa là uh, đi uh, dướng lại cái uh, <laughs> tóc ấy thì uh, em cũng cảm thấy là ở khu vực quê anh rất là rộng bàn phẳng à, hay nữa là ừ, trồng à, lúa không trồng ngô ở <laughs> trên em như ở trên em ấy bởi vì uh, trên đây toàn là đồi núi đá thực sự đây cũng là một cái trải nghiệm mà em uh, lần đầu uh, đi với anh gia đình anh cũng là quê hương anh ấy thì cô muốn ý định uh, kiếm một cô uh, người Thái để làm vợ không hay nào muốn ờ, biết về cái văn hóa thêm của người Thái trắng và Thái đen của Vương Anh. Dạ vâng, à, cái này thì em uh, bảo là có muốn tìm hiểu về cái uh, bản sắc dân tộc à. của anh. À. Vâng. Thì hôm nay thì uh, Giang sẽ cho anh Sơn và em già thưởng thức những cái món ăn thưởng thức Tây Bắc. Anh Sơn hiện tại thì đang uh, bận đi uh, chụp ảnh và mua một chút đồ cho Giang ấy thì tí à, vào khu vực chế biến thì Giang sẽ dẫn một người vào và hai là giới thiệu gia đình Giang cho em già để em già lần đầu tiên xuống đây và mong muốn thì em cũng muốn được biết gia đình Giang ấy xin mời tất cả mọi người cùng đồng hành với Giang và em già ở trong kia để à, làm một số món ẩm thực nhé đây già vào đây về à? khoe vâng. vâng. hoa hoa thấy em đấy là là có thấy à. mùi nó hơi thủng thủng đúng không có anh ơi à. em thấy cái mùi nó lạ lắm ở đây nhờ chữ thứ ra nhờ đây là con dế sơn đang uh, rửa con dế đâu về về về về về non ngon lắm đấy đấy thấy bảo ngon này, này lấy chắc là món này uh, đức làm gì đấy món cái này món pịa pịa à, pịa đúng của người thái nhá ngon này là mấy anh em ờ, đi cắt tóc rồi ăn sáng rồi mày nấu ăn với nhau đâu cả gia đình nhà Giang nữa hay làm cơm ăn dạ. tại nhà anh Giang sáng mưa tạnh bây giờ nắng đẹp nhờ nay nắng quá giờ Đấy. Thế là giặt quần áo cho anh em mình phơi ra ngoài những khô. khô. Ừ. Nằm à, cái này cái này do thối nhỉ tiếng ờ, tiếng kinh do thối dạ. Thế hả? Ừ, còn này... Ờ, tiếng Thái là có phắc nam. Cái này em chưa chưa chưa nếm. Ừ. Cái này nó là... hơi mùi mùi nhưng mà ăn rất là ừ. ngon hôm qua ở mình trên... ăn ở vâng. đấy. Ngon. Ở nhà, nhà Đức ấy. Cái này là ừ, từ hai trên rừng hay là nhà anh? Cái này mình trồng nhà anh có một cây kìa. Nhưng mà nó ít. Có một cây mà cái này là nguồn gốc ở đâu về anh cái này là ở bên ờ, sơn la ừ. nó mọc à. Vâng. rừng tự nhiên thì nó thơm hơn nhưng mà mình mang về trồng như kiểu gà mang về vâng. nuôi cây vâng. ổ là vâng. cây cũng ở rừng về, về, về, về. trồng trồng nhà luôn trồng nhà nên nó bán ở trên sáng cái lô này ừ. mùa này bắt đầu là vào mùa kia cây nó ở kia kìa ừ. không vâng. cây già chắc không biết đâu cây này trên cây mắc mật này. cây mắc mật lạng sơn quê em kia phải không vâng, vâng. đấy trồng cái mắc mật đây đấy à để quay thịt lợn quay này nhiều hoa nhờ anh nhờ ừ, nó như là nhiều cái, quả. Ờ, quả nó như quất hồng bì ấy ừ. có cả chanh nữa anh ôi tầm bóp đây nhờ đúng rồi tầm bóp cái này là già bọn anh không phun thuốc sâu nhá vâng đó là mọc tự nhiên lấy phân chuồng đấy đúng rồi mướp đắng ờ, của bên ờ, ấy mướp nhỏ nhỏ ấy vâng đây nó có quả đây này em đây đây đây đúng rồi đấy cho già xem quả này chín cái này quả nó nhỏ bằng đầu đũa này đâu không phải là mướp to kia Ý. Con này đắt lắm. Cái cái cái này ở trong trong rừng có mà anh nhỉ? Ấy, không có đâu. Không có cây cây. Ở bên nơi xa với Thái Lan đấy. Bướp đấy. Dạ. Ôi anh anh à, đang có có cây uh, cái na. Na na. Đây những cái dao ờ, giết tanh này mọc đây nó tự mọc đấy mà. Còn na đói. Ừ. Đây, đây là à. thơm húng. Anh già thấy không? Ủ còn còn na nó bị thối rồi. Không. Ừ. Cây na là lấy trồng nhỏ hai cây xoài kia. Ừ. Đây. Kia là cây xưa. Cây xưa để làm gỗ ấy cái nào dưới này bán Sắn, bán giống mía à? hả cái nào bán giống ừ. vâng anh nhà nhà đầy đủ mà anh sơn anh à, giang này đây rau gì anh nhỉ cái này rau đây rau đây à? này đỗ hôm trước anh vừa trồng lên vâng. về tranh thủ làm hai hôm cái này Còn chanh là hai cây đủ xà chiếu đây cây rau thối này ra đây ra này đây cái cây nói mà em em nhặt đây đó là cây này cho mọi người xem luôn đây là cây uh, hồng xiêm nhá hồng xiêm của thái lan đang phải trồng thử nghiệm đến à? đây đây là cây nó đây mình càng chặt ngắn thì nó càng à, sau này sum xuê ra à cái cây nó thành cây như này á ừ. ở chỗ em em cũng thấy có cây nó như này đấy nhưng đây. mà không... À. tiếng kinh mà do thối nhưng mà tiếng thái mà anh ấy nói ở đây à, có khắc nam lên là mình ăn cái ngọn ở đây cái non em ấy vâng, vâng, vâng. đây đây đây đây có một cái à, cái này anh vừa cắt hôm qua rồi hôm xưa cho mọi người cắt ăn rồi còn cái kia là đi nhưng mua ở chợ ở nó trồng là, nhiều ấy ở chỗ em là có cây nó cũng giống như này nhưng mà nó ờ. nó là nó bò thôi nó đây cái non non này em hái nó như nào nhỉ tìm cho người xem ôi hái ăn hết rồi hôm qua là cắt lấy hết rồi mọi người còn cái non để cho em già xem cái lúc nãy em già đang nhặt ấy. chính xác là cây này kia cái nhót này củ giềng này còn cây quế này ra này cái quế này em mới bảo đây đây Vâng. Đấy, cái quế ngày trước anh chặt một cây gốc to đây rồi. Quế. Em muốn trồng nhưng mà trên kia đủ. Đấy. Có ao nữa kìa. <laughs> ao ngày xưa mà lấp rồi. Em ạ. À. Còn một chút đấy. Ao cá không? Hmm? không ngày trước. Ôi ơi. Tự mình vứt đây nó mọc rồi. Vâng. Chuối. Đây nhiều dăm muống luôn. Ờ. Ui, chanh, Ở chanh đang lên này. Ôi. Già ăn chanh mà ấy thì không phải uh, mua đấy, hai cây để hàng xóm à, toàn sang xin. À, ao của anh ra <laughs> đấy ngày trước có cái ổi nữa cốc nó chết đấy ổi bo này vâng. tay em cầm ấy có con sâu con sâu em mà để ý con sâu thì vì không phun thuốc là có sâu có bọ thì vâng. sao anh không phun vì nhà nó chất hóa học là anh không cho đây phun anh nhưng mà nhiều, anh chồng đây là một người ăn tốt thế nhờ? là cứ hái ăn như dòng kiểu bên dòng. Nhật là người ta có thể ăn được tại chỗ luôn trong vườn là vì người ta không phun vâng. nên là dòng anh này hả? nhiều phết. xả này rồi này bên kia cũng có mấy cây cây um, quế anh trồng xả quế này, đu đủ có hết đu đủ được này ăn thích hoa đu đủ được này nói chung ở trong này sắn này nộm này trong vườn của anh là đầy đủ à, ừ. rau vườn à, cái lá mà hôm qua mà người cứ bảo là giấu lá tanh đây nó là lá này anh sơn này Hả? đây đây nó ở gốc này này đấy đấy à phải lá lá lá kia kìa, lá Su Giang đang bảo Đấy hôm qua mọi người cứ hỏi vì sao đúng không? Đây lá này này. Đây. Chú hái về tí nữa kém cá rán này tí là hái cả diếp tanh này rồi là à đấy là rau húng bên kia tiết tô này hái nhầm là ngon nhất rồi là cái này là lá rau ấy này là này đây cái là, là lá hẹ nhá là vẫn ăn sống được đây là mùi tàu ông bãi mùi tàu rau ngon lá rong Ôi, anh anh Giang, trưng. vườn anh Giang tổng hợp luôn nhỉ tổng hợp ấy. Ờ. Vườn đây là cây à, cây cây mít bên Thái đang trồng thử có quả mà chưa được ăn có gì nhỉ mít thái cây này là cây mắc mật đang có quả đây này ra như cây mắc mật chưa đây đây này. làng sơn đấy đấy vâng. cây mắc mật trồng được 4 năm nay rồi đấy bói thôi chưa có phải bói thôi Đúng rồi đấy giới thiệu cho già luôn già bảo là đầy đủ đầy đủ em hoa bảo là giang là không thiếu cây gì cái này đúng là chuối vườn vườn sinh thái rồi <laughs> mỗi tuần nó hơi dậm. thiếu thiếu một không, cây không có ai đó làm. là cây uh không phải dầm cỏ mà là nhiều nó nhiều theo theo theo cây là ngón thôi à, là ngón là ngón là ngón trồng đây là nguy hiểm đó già già đừng ờ, ấy này cắt tóc đẹp trai hẳn đi ở trong này thì ờ, ờ. đầy đủ các thứ đấy. sau nhưng mà thiếu cái này là, là trước là anh mới xây là mẹ đi lại vất vả quá anh mới xây còn định làm cái nhà bếp luôn nhưng mà thôi bố bảo thôi kệ nó vẫn dùng đấy vâng. thì là kiểu bố mẹ là thích kiểu nó nó tự nhiên nó không không muốn đấy vâng thì uh, mình thấy ngày trước anh nuôi lợn này cái chuồng lợn này trong ờ. nuôi gà thì vừa rồi mất lần ở đằng ngoài này ừ. anh nuôi đằng, đằng sau này cho nó sạch và là nuôi cho nó vui Ô, cải thiện cây, cây mà cái ờ, nhãn hả anh cây nhãn từ thời nhiều, mà nhiều anh mới để ra nó đã to cao rồi này chắc phải còn hai cái xoài kia anh anh lấy về trồng mà nó như này mà to xoài chiếu là xoài hơi chua nhưng vâng. mà xoài phải chua chua mới ừ. ngon rau diền này là rau diền ờ, ờ, ấy này cơm này dạ. còn này rau diền mình trồng còn này rau này diền cơm nó khác rau diền ở trên em đúng không khác khác nhiều à. cái này là rau diền anh mới gieo ấy cái này á cái này là như ờ, thể là vậy anh không biết đâu phải mới gieo thôi mẹ anh mới gieo đây này rau này, rau này à, cái đấy là bông uh, lá đề vâng. cái này ăn lẩu sữa thận lẩu đấy đúng không? còn cây chuối rừng là chưa trồng được Ú kia có quả đu đủ chín bên hàng xóm kia dài kìa <laughs> quả đu đủ kia ngon Đây nhà cháu của em nốt Vâng, <laughs> vâng cháu em à Ở bên này à Chuối ơi Chuối ơi Chuối ờ, ơi Mừng hở ông trẻ khẳng à, mắc ăn mày Ăn à, khẳng à, mắc hống ăn xúc ăn Mừng biết Covid đó Bùi chịu đúng không Đấy, ra ra đi đỡ cho anh Sơn ờ, hàng cháu ờ, nó cho Cây của nhà cháu ờ, cẩn thận đấy mà Chuối nào ha Cẩn thận nha em nhá à, Chuối là cháu Nó gọi mình là ông trẻ đấy Đấy dạ. Đấy, dạ, tí cho anh Sơn To không ma hơn mà nó chuối Có ma không? À? Ma vươn lông rau thường rau này là rau, rau sạch đấy sạch rồi rau sạch đấy. anh rau yên này. tâm luôn là một trăm trăm rau này mà để mà, mà mưa sạch là không phải rửa luôn đấy, nhưng mà rửa hôm qua là mưa hơi bẩn mưa nó nó rồi rau thối là hái rau. chuẩn rồi đấy cái này còn nếu mà mấy em tuốt lá là phải tuốt ngược lại nhá không phải à. Vâng. gai nó sẽ ấy em à, lần đầu tiên nhặt ờ, rau này đúng rồi chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn ấy già giỏi phết nhở <laughs> không em vừa mới học anh à nếu mà em tuốt kia là xuôi là dính gai nó cắn còn không em lấy cái non nó càng ngon mà Chuyên ra học nhanh lắm. À, Đức cũng phải bảo bảo cho Bảo là mà lúc lúc em nay già. Ra chắc ra chưa biết lúc em bảo em hòa rồi đây. Ừ. Bảo là phải Nhiều người không biết. Là sao ừ, qua này không là ca nó đâm vào tay. <laughs> Hay là là là chế biến kiểu gà sóc muối nhờ như kiểu đơn giản đấy ra nhỉ? em ngon mà <laughs> Nói vậy là tí uh, sờ già đấy bảo mấy khi anh Giang đãi đãi cái món này sóc muối Chết ăn xong để à, cháu Đức đang à, thái cái, cái à, gừng, băm gừng để cho vào cái, cái món nhộng này. À mấy cái này pịa. Tiền đồ. Con này ve non này thì quá tuyệt vời, còn ve già thì nó rẻ hơn một chút, ve non này nó đắt lắm. Ăn thì thôi được cái này đặc sản Tây Bắc của người Thái đấy. Rau thơm hầu như là toàn của nhà hết thôi mọi người ạ Ôi, sơn bóc quả đu đủ nhìn ngon thế nhỉ vừa ngọt không biết ngọt không hôm qua mưa à, vẫn ngon à, mà ăn có đủ vào thì thôi rồi nhỉ mai là no cuộc sống no đủ luôn rồi con à, đưa về ngay Tính đủ luôn bắt được cô gái thái tối đi chọc sàn luôn nhỉ yeah. tối rủ anh sơn nha à, anh dẫn đi ừ, cháu gái anh cũng nhiều lắm mà cầm tám gái thái ờ đây là thêm món măng nữa này măng sạch nha mọi người này à. măng sạch nhà đức đây. có một bãi đây đây này cho mọi người xem này thì ừ. ngon luôn Thôi. không biết là Đức có gửi cho anh Sơn không cái này gửi đâu anh dạ. cái măng này nó chỉ to bằng này đúng không anh Đức có bán ờ mua nó to thì nó cao nó già lên ừ. non đấy để Kéo. xào với uh, rau thố với măng dạ vâng vâng cái người Thái cái này đặc sản đấy cái này người ta vẫn bán mà cái dạ nhiều mà Ui, nhiều nha ôi bên kia còn một gốc mà đấy đấy đây những cái đấy đúng rồi sao? Mang sạch để có vị ấy. kia kìa, rồi kìa. Em nhìn này Cái kéo phát là nó cãi. Thơm lắm. Nhưng mà giật phát được mà. già đi với anh thì sau này nghiện ẩm thực người Thái không à, nên gì. học ẩm thực người Thái à, đến ờ, Sau là lên uh, trên mèo vạc à. Mở quán người Thái. Mở quán đấy. luôn ẩm thực Tây Bắc. Bí thư già ẩm thực Tây Bắc. Ờ, chắc là cho một tí để cho nó. Sau này anh Giang đi làm nhân viên cho. Công thức chế biến thì anh sẽ chỉ cho lúc đấy là vợ ở nhà chỉ ăn mới gọi là kế toán đấy <laughs> vừa anh không thiêu cái gì cả ô vừa nắm mà lại mưa phùn đấy ờ lại mưa rồi được rồi, được Bác cái này nó thật sự là xuống này được học hỏi nhiều cái về cách chế biến này và thang cái à, cảnh vườn của anh ra tuyệt vời luôn em ra cái học hỏi thật nhiều để à, khi à, trở về mèo vạc mèo vạc thì còn Ui còn là có cái để à, biết nấu cho mẹ ăn rồi đấy giờ giờ cái đắt <laughs> nghề rồi đấy cái này tí nó đập ra Đã. đập ra nó mới ấy này ừ. để riêng còn là sau này anh sơn là lên chơi là là biết cách làm cho ẩm thực vâng. bắc anh sơn là thích ẩm thực cái bắc vâng. thì biển từ cái bắc nó rất là nhiều món vâng. phong phú đa dạng ừ, đúng rồi hơn các à, nơi khác như trên em chỉ có mỗi là thắng cố thôi thắng cố thì ở đây người ta vẫn làm bình thường thật sự là mỗi lần đi là một lần đi là một lần là học hỏi kinh nghiệm cũng như nhưng là... mà cái quan trọng nhất là tối nay phải rủ anh sơn đi chọc sàn của người thái vâng. <laughs> anh nhẫn lên anh chỉ cho cách chọc rồi như thế nào vâng yêu một dạ. cô gái thái trắng rồi đi tắm suối à, đêm đêm à, dẫn nhau rủ nhau đi ui rồi đúng không như kiểu sáng nay anh thấy không vâng anh anh Giang bảo thế là sợ bí thư già là không muốn về quê nữa chứ <laughs> lúc đó anh à, lấy vợ cho em ở dưới này nhá à, ok ok ok <laughs> bảo uh, cháu Đức anh à, dẫn đi chơi nhiều cũng có nhiều cháu xinh lắm vâng. sau đây cháu gái em gái nhiều lắm ừ. sở về Con nhà rồi cứ đòi về mèo vạc cứ về muốn về yên bái thôi ờ. <laughs> Cho nên tối này hát ờ. tiếng Thái em qua hát nghe suốt gì nó sướng ở dưới này 8 thì khỏi ờ, lúc nóng thì không mất tiền có có có, có suối lạnh không chỉ mùa hè tắm mát thôi nhá mùa hè tắm xong mát lắm ừ mát lắm suối ừ. nóng suối ừ. nóng ơi mùa mùa đông thì ờ, tắm ờ, nước ừ, nóng còn mùa hè nước lạnh bong bong như thế là đúng rồi dạ, ngon lắm đây đang uh, hướng dẫn cho em bí thư già cách dập dập cái cái măng sặt để riêng đấy. đấy đúng rồi sau này là khách sạn năm sao mà ấy là có tuyển em đi tư già là là phải ờ, ấy, gọi điện ngay Thế là Giang cũng muốn cho em ấy biết về những cái món ẩm thực của Tây Bắc và cách chế biến làm như thế nào Lọc pịa à, Cô dì chú bác mà có lên nhà Giang chơi thì Giang sẽ làm những cái món ăn ờ, của người Thái Tây Bắc Rất là đặc sản Và ngủ ngôi nhà sàn Đấy, hát tiếng Thái, nghe những bài người Thái Già thích nghe hát Thái lắm hát hai ừ. rồi nghe Đấy à? <laughs> vâng. không hiểu nhưng mà vẫn hiểu giai điệu đúng không vâng vâng giai điệu giai nghe. ừ. Nghĩa là vào trong kia là xem cái món uh, ve về nữa cho già thưởng thức vâng kia kia ờ, bò phải lọc kia bò mới đúng đấy ừ, đúng là kia của người Thái là là đặc sản đấy dạ vâng. ừ đấy, nó có cái cấn cấn này đấy cưng này à, xẻn đầy đủ ra đi à mực mực mực mực mục uh, cô nào ờ, gửi cho anh sơn đấy có à. là dạ, tay nghề phết nghề dẻo vết đây vào tay cái yếm mà đập mực thành thạch thạch rồi thì mời các cháu con nhá ta cũng muốn hẳn Đấy cũng uh, gần một uh, thời gian là à, nhờ anh Sơn này, bí thư già này Với lại là cháu Đức, với là chị dâu của Giang ấy, với lại là em uh, Hoa Kênh là Hoa à, Vlog Đấy, Trong cô anh chị nào mà, mà xem thì có thể sang ủng hộ em đó Thì uh, của em già nó rất là vất vả Người cả đêm hôm qua thì xuống là em già cũng thưởng thức một chút với anh Sơn rồi Nhưng mà do là đi đường khá là mệt đấy Ngày hôm nay thì Giang mới làm cơm mời mọi người được thì uh, cũng xin giới thiệu luôn anh Sơn thì không không phải nói nữa rồi cái mỗi già đây chưa biết đúng không Đấy, thì giới thiệu em già với mọi người luôn là bố anh tên là Sa Ngọc Quang uh, dân tộc Thái thì ờ, còn uh, kia là mẹ anh là Nguyễn Thị Hái nhưng mà lại dân tộc Kinh ở Nam Định để lấy người Thái Thế thì hôm nay em đến chơi với anh Sơn nó cũng khá là vất vả Một người đi đường xa với lại là cả em Hòa nữa Thì uh, <laughs> Giang giới thiệu với em già xem có gì là ấy thì bữa cơm mà nay anh làm thì có những cái món này là cũng chỉ là của người Thái là măng này xào nhưng nãy anh anh vừa hướng dẫn cho em đúng không vừa làm vừa hướng dẫn này rồi con này con ve rồi thịt bò đó tức là là cái à, mực khô là của anh Sơn là mang Hà Nội mà hôm cô gì mà có xin số điện thoại của Giang à nhóm của cô gì mà bên à, về hưu về hưu ở Đồng Nai ấy, có gửi cho anh Sơn anh Sơn này cầm lên là mấy anh em ngồi nhắm bia luôn thì thôi hôm nay anh Sơn ạ có gì dạ, đâu thì uh, dạ, giá ờ, dạ nhá thế là em uh, hoa là có chén bia để uh, chúc sức khỏe uh, tất cả mọi người đã bớt chút thời gian quý báu lên để uh, chơi gia đình nhất là em em già đấy thôi chúc sức khỏe các anh nhá rồi rồi mời cả nhà thôi mời cả nhà thời gian cũng buổi đến lúc thời gian cũng uh, xin uh, mời tất cả mọi người là cùng uh, ăn bữa cơm với uh, gia đình Giang nhé. Anh là nó đến ngày này. Dạ xem có mời em mọi người không? Dạ, vâng. À, em già dạ xin mời tất cả các bác là ăn bữa cơm. Đây, nó gừng à, rất là vui cùng uh, gia đình anh Giang. và dạ, em già cũng mời tất cả mọi người cùng. Thôi, chờ vâng. chúc uh, già là luôn luôn là mạnh khỏe và cố gắng phát huy những điểm mạnh khắc phục điểm yếu trong thời gian mà những cô bác anh chị đã comment ở phía dưới dạ, thì vâng. mình nên tiếp thu những cái gì mà nó tích cực còn cái tiêu cực thì mình cũng đừng ờ, vì cái đấy mà mình suy nghĩ hoặc là mình của trách ai cả đúng không tại vì là mình khó mà làm có thể là làm dâu trong họ mà vâng có thể cũng rất là nhiều người thích mình cũng nhiều người ghét mình nhưng mà đừng vì thế mà em phải buồn ấy vâng ừ, có thể cái gì tích cực thì em nên nên cố gắng học tập mình vâng, ừ, ờ, không phải ở ờ. em là đầu tiên luôn đấy Chắc em thử Dùng đi thôi. Vâng vâng. Dùng đi thử xem nào. Em thử uh, món pìa. Thử đi. Nó dám Pìa đấy đấy, pìa ra. Dám ờ, vâng. làm từ món pìa này pìa hơi ngon đấy, Tây Bắc ấy. À. à vừa vừa Pìa trâu, pìa bò. Vâng, tưởng cho là vị gì Là chắc chưa được ăn đâu nhiều. Em chưa. Đấy. Món pìa là em ăn đầu tiên luôn đấy. Vị đắng là vị ở đâu? Ừ, anh Sơn thì ờ, trước lên lên nhà anh rồi Dạ, đang dùng suốt rồi à? dạ. pịa mà đắng này mới là hải pịa còn kia xa xa kia là anh còn ờ, làm vâng, chị hôm qua thì em già cũng cũng sang nhà ăn cơm buổi tối nhưng mà không ờ, vì ngon không có bởi vị đắng đắng không vâng, ờ, vâng. đây là đặc sản của người thái đấy dạ. cái món này đúng là ở đây mình biết chỗ nào ngon thì ờ, nhưng mà em là không có người không hay ăn đây không nhưng cái này là đặc sản của người, người Thái ừ, trong nhà nữa mà con đấy này có ờ, thử thử thử bia chưa có vâng, cảm nhận không em à, cảm nhận là món bia đầu tiên em ăn món này à. em à, cũng xem rất nhiều nghe rất nhiều nhưng mà em chưa được thử hôm nay em à. trực tiếp là được ăn được xem các anh làm chế biến, chế biến. Ừ, tuyệt vời đúng không tuyệt vời bây giờ thăm thăm vườn rau của của nhà anh em bây giờ này và cái gì cũng dạ, có hòa và cái gì cái gì cũng thấy đúng nhưng mà không, không em nói thật là món này là món biển này không không phải đáng sợ đâu ngon lắm mọi người <laughs> dùng đi nào dùng đi anh sơn dùng nhá dạ, dạ, dạ. dùng đi mọi người dùng tự nhiên đi này, tí này có em tình em tình là đang à, về sau à, nữa cơ ừ? dạ anh thích nhất là món này này à? măng măng sạch tụi em có măng sạch là xào ra thối này với riêng là hôm nào mời các cô các bác lên nhà anh chơi vâng nhà trước ờ, cửa nhà này là ấy rồi có cánh đồng à kia là con ve ra thử mùi, một con đi nó có mùi này là này vâng. ừ. anh sơn thử làm con ve cho nào ăn rồi nhiều mà ăn trên bếp vâng. rồi ngon này ngon nên là con nó nó giòn giòn đúng không ừ, ngon nhỉ đấy đâu là anh sơn đây rồi ba nhà này là túc tắc cảm ơn anh sơn nhiều nhá còn ờ, uống rượu uống bia thì nó rau tuyệt vời quả nên cảm ơn anh à. ở đây uh, à, chơi vài hôm nữa là lên uh, trên cái uh, đèo Khao phạ để xem là đèo Khao phạ với đèo uh, mã pì lèng có gì khác nhau vâng ạ vâng các anh ừ, nó cũng nằm trong tứ đại đỉnh đèo của việt nam ấy hình chữ vâng. s đấy Vâng, đèo Quy Hồ này, đèo Pha Đin vâng. Đèo như toàn đá, đây là đúng đèo rồi. toàn lúa thôi Đúng rồi, đèo toàn đá vâng, Đèo đây là toàn lúa thôi à. Cũng lần đầu con xuống ấy thì con cũng chúc bác và bác gái và cả gia đình mạnh khỏe và lúc lúc ạ. Vâng. bỏ ra cái này. Dạ vâng. Bỏ ra giấy đây. Vâng bác nhé. Vâng. vâng. Sơn á, ơi, chú đi, và cháu mời chú riêng ừ, Giật keo Hà Nội <laughs> Đi mời riêng thì sao đâu Đấy, anh mời riêng gì đâu À Hoa Vâng, dạ, vâng. Anh em, Ôi, ok chúc anh. À, Hòa là luôn luôn mạnh khỏe vâng. và đạt được những ước mơ trong cuộc sống và vâng, em vâng, cảm ơn nhất là gia đình thì cũng ờ, cố gắng thu xếp công việc Đấy, làm sao mà mình vâng, có thể hôm nay mình chưa tốt nhưng mà với ngày mai mình sẽ làm tốt hơn có thể mới đầu có thể khó khăn là mọi người không yêu quý mình dần dần mình sẽ hiểu ra cái việc gì mình làm mình cũng mong là tại vì em Hoàng có thể thời gian tới sẽ lên ở trọ Cùng Giang ấy để đi giúp bà con cùng với mọi người nữa đấy thôi chúc anh cảm ơn anh cảm ơn em nhé từ Lạng Sơn em mới sang rất là nhiệt tình đưa anh Sơn lên rất là quý luôn tình cảm nó quan trọng rồi cảm ơn em chúng tự nhiên nhá Vâng ạ. Anh Tuyền à, à, dùng tiền nhân nhá, tiền nhân nhá, tiền vâng nhân Đức nhá. Vâng Chó to ra đi mọi người, to ra đi. 200 cây để ăn tịa đấy. <laughs> đây là cá cá suối cá suối ờ, ra dùng đi này, dạ, em dùng ăn ừ. đi tình có ờ, em uh, khánh tỉnh nhá kênh uh, chơi bản mà đến hơi muộn một chút nhưng mà thời gian tới thì chắc là em ấy cũng lên cùng cùng giang với lại là mọi người để có thể đi xem rồi mình chia sẻ kinh ừ. nghiệm để làm ấy dùng đi tình đến sau ấy để nó không tránh được cái này nó thơm à? thì là mực này mực này là các cô ở trong đồng nai gửi ra cho anh sơn đấy à, à. ừ là các nhà hảo tâm ấy, mạnh thường quân ấy ừ qua đấy thế anh sơn mang lên luôn là anh em xác định rồi rồi nhắm bia thế là con con ve dầu nó không có món gì đâu cái nhà lá vườn nó tình là thông cảm ở nên sao làm hớp đi hớp đi mời cả nhà ừ, mời cả nhà đi hớp vâng đi bia mát mà mình ạ số bao nhiêu? Con ờ, điều khiển từ xa Từ xa Ai giờ? Bia này ngon lắm. Giờ là công nghệ dạ. hết rồi. Bia ngon. Mát ngon mẹ ăn đi mẹ giang thì uh, bệnh uh, mọi người biết là vừa đi mổ với rất là khó đi lại khó khăn lắm già vẫn ở đây đấy già đấy không không muốn này được mà à. thôi già dùng nhá anh sơn dùng tự nhiên là tình dùng tự nhiên nhá ừ, mẹ anh đi bổ gì anh nhỉ bổ thoát vị đến đệm à. cuộc sống sống hỏng vâng. mẹ anh năm nay vâng. bao tuổi rồi à, năm nay là 70 thôi Vâng, thế. bằng tuổi của của mẹ già nhỉ mẹ, mẹ, mẹ em là sáu mấy nhỉ sáu chín tám à? mà khỏe như thế mà đây không em đây ông vẫn đi ấy cắt cỏ đây nhà mình là bị à, quay còn đi mổ nhiều yếu thôi chứ bình thường nó à, à, buồn lắm em thì như lúc bản thân anh thế đâu ngồi ngồi em nói chuyện đây đúng không vâng. ước gì được như mẹ già khỏe khoắn này sang rất là yên tâm đi làm rất yên tâm mà đây anh thật vâng. sự không không ấy chỉ nhớ không biết tuy là giáo viên hoặc là người kinh thật nhưng mà đôi khi bây giờ không nói được đâu thì thật sự là tuổi cao rồi ấy thì mỗi người một cái sức khỏe mà đúng không không chỉ riêng gì em và công trình chương trình bên anh à, rất là mong muốn là mẹ cái mau mau đới để à, anh yên tâm đi làm anh cũng mong muốn trước khi đi về đây anh mới bảo dặn chú là cố gắng động viên mẹ rồi này là con đi chơi để mẹ yên tâm hoặc là đi đến đâu thì báo cáo mọi người để mà yên tâm không phải lo lắng về mình ấy vâng vâng ừ, đấy sáng nay em vừa mới uh, điện cho mẹ mẹ bảo là nói nào nhớ nói xấu anh ra đấy đấy à. cái giống mẹ anh cũng kiểu vậy kiểu khóc khóc vậy chả biết làm cái gì thôi vâng. thôi vì công việc của mình như này ấy với mình cũng muốn với lại em là lần đầu tiên trong đây đúng không vâng. nên là cả anh sơn nữa thì anh lên lên là anh cũng lên rồi vâng. nhưng muốn là mấy anh em là ngồi trò chuyện với nhau vâng. những cái kỷ niệm gì hoặc là em muốn biết gia đình anh như thế nào đây nhà anh nó chỉ như này thôi rất đơn giản không không để những người khác thì đây cũng là lần đầu tiên em vào nhà anh gia đình ấy. mẹ thì uh, <laughs> đang uh, à, được <laughs> khỏe mẹ thì uh, xa nhà xa quê để lên uh, với uh, vùng cao trên con đường thiện nguyện nữa chỉ mong muốn anh tạo phúc để mẹ mà mau đỡ để khổ khỏi khỏi Hai cũng mở rằng đi tạo phúc <laughs> thật sự là đạo cũng đôi khi là mỗi người có một cái phước khác nhau ừ, được hay không thì do mình tạo vâng thành công hay không là đều mình bước chân mình đi đôi dạ nên anh vâng. cũng bảo là cứ làm điều tốt đi Dạ, và vâng. có gì ờ, mà mọi người comment ý kiến thì em cũng đừng đừng quá là để tâm dạ. mà hãy thả lòng có thể để dạ, vâng. khi mình cảm thấy vui là được lúc ra ấy thế dùng đi dùng em nhé vâng. dùng uống bao nhiêu uống thôi nhá thế thì ờ, chắc là giang cũng ờ, xin phép là kết thúc cái video của giang ngày hôm nay đây thôi để cho mọi người là ăn uống tự nhiên đấy để đôi khi là ghi hình nhiều thì mọi người lại em thôi em xem nhiều thì mọi người lại lại không, không có nhiều cái nó phản cảm một chút là kiểu quá trình mọi người ăn uống là cũng muốn tự nhiên để trò chuyện với nhau ấy thì giang có lẽ là sẽ khép cái video của giang ngày hôm nay ở đây à, xin chúc tất cả mọi người xem video ngày mới vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn thành công hơn trong cuộc sống xin chào chúc mọi người cái gì không đa năng Thôi ờ, để cho em dàn ăn với lại Sơn ăn tự nhiên đấy Xin hẹn mọi người tất cả vâng. Xin hẹn tất cả mọi người ở những video tiếp theo nhé Trên kênh của Sa Trường Nam TV Và có kênh phụ là của em già nữa anh Sơn có nói gì với mọi người không? Ờ rồi đang cũng vậy ờ, Anh nhé